rồi ok xin chào tất cả anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó đến với lại lọc phát tài mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái chiếc à, điện thoại và một cục sạc dự phòng đánh bài ok giờ đó ngày xưa giờ anh em mình chơi là có điện thoại nè hôm nay thì mình làm ra một cái cục sạc dự phòng cục sạc dự phòng soi bài nha nè đó là nó như thế nào thì là nó như thế này nè anh em mình đi chơi đúng không thì nó có tất cả những loại bài nhưng mà hôm nay á mình chơi sòng sới của người ta được chưa mình chỉ cần chuẩn bị cho mình á một cái cục sạc được chưa và một chiếc điện thoại để anh em ở nhà mình soi coi thôi nha đây thì nó như thế nào bây giờ nè mình đã chuẩn bị một bộ bài đầy đủ mình rút ba phân teo ra đó mình rút ba phân teo ra nha anh em đó đây anh em mình sẽ chơi xì dách xì tố mình hôm nay mình làm cái video này về xì dách nha anh em đây mình hướng dẫn cho anh em luôn vô tiêu đề cho nó mau được chưa đây được chưa rồi anh em mình chơi xì dách đúng không chơi hai ba tay đi ví dụ mình ví dụ mình chia à, hai tay đi cho nó mau đó trên video mà rồi anh em mình đó đi chơi đúng không đây một bộ bài là như bình thường như thế này nè đó mình là cái này còn là tay con này hoặc là mình tay con đây là cái gì cũng được nha anh em đây mình sẽ dựa cái ván đầu tiên lên mình dựa hình xuôi trước đi đó đều ok rồi đúng không rồi tiếp theo nè anh em á chỉ cần chuẩn bị cho mình á một chiếc điện thoại và một cái cục sạc dự phòng đó để soi bài còn cái máy này á, là mình mở lên để cho anh em xem trực tiếp xem trực tiếp luôn nha anh em đó và mình mở lên để cho anh em xem trực tiếp luôn đó anh em nhìn để cho kỹ cho mình nha nhìn vào cái màn hình đó anh em zoom lên cho mình đó rồi cho anh em mình cùng thấy luôn đó, đó phục sạc dự phòng đang soi đó anh em còn cái máy này ở nhà nè rồi anh em mình đi chơi á là nó có thêm một cái tai nghe siêu nhỏ đây tai nghe hạt đầu siêu nhỏ mình để cho anh em xem luôn cho nó dễ đây tai nghe hạt đầu siêu nhỏ rồi kết nối anh em mình chỉ cần đeo tai nghe vào thôi nha anh em đọc con gì là anh em có con đó ok chưa rồi tiếp theo nè bắt đầu từ cái này luôn mình sẽ chia như bình thường mình là cái đúng không chia tay con trước đi rồi tới mình đó mình chia hai tay để cho anh em phân biệt cho nó dễ thôi rồi à, anh em đã thấy được cây gì dưới rồi đúng không hiện tại mình đã thấy được con át rồi đó bây giờ nè tay con coi trước nè rồi mình đã thấy con át đúng không là mình biết tay em người ta bọt được con át nè đó một con nè tiếp theo sẽ là cây bảy nha anh em cây bảy đây đó bên này 8 nè 8 16 nè 4 20 nè rồi giờ mình bờ tới lượt bên mình nè mình là 12 nè mình đã thấy con 7 đúng không thì chắc chắn là mình sẽ là 19 đó mình thua một nút ok chưa rồi tiếp theo nè Đó. mình nhéo hoài lên ừ. kinh cúp gì đó kinh cúp đại gì vậy cũng được ok chưa rồi tay con mình rồi thường thường tay con sẽ xem trước mình lật ngửa bàn lên luôn đó xì dắt rồi mình xì chín đó. tiếp theo này cây này chắc mình phải lấy một cây xì quá đó chắc mình phải lấy một cây xì để cho nó vui nhà vui cửa anh em. đây con này mình nè đó tiếp theo là nè đó dở luôn để cho anh em xem cho nó dễ rồi hiện tại mình đã thấy được trong đó là một cây tám một cây tám thì trước tiên là tay con người ta sẽ bọt đây là người ta sẽ được 21 rồi còn bài mình là cây uh, tiếp theo là sẽ là cây 7 nha anh em bài mình ăn 7 nút rồi mình là 14 này dở nè tiếp theo này anh em sẽ là cây 2 nha anh em đó đó anh em thấy không và tiếp theo là cây 10 là cháy rồi nha anh em đó mình quát rồi đó mình biết được bài ok đúng không rất là dễ dàng bài tiếp theo nè bây giờ này mình làm cho anh em thêm hai tới ba cây nữa nha anh em đó, cho nó dễ anh em hiểu hơn cho anh em hiểu rõ hơn về chiếc sạc dự phòng đó, cục pin dự phòng rồi. con này mình này đó mình để bài lên như bình thường con trước nè đó rồi hiện tại á, trong này mình đã thấy được cây hai anh em dơ cái điện thoại vào cho mình nha zoom vào cho mình đó đây là cây hai nè tay con á, đang là 12 đúng không hai nữa sẽ là 14 đó được chưa rồi tiếp theo sẽ là cây 8 là tay con quát là nha anh em đó ok giờ nét đúng không nét căng luôn rồi tiếp theo đó. không tan tích dễ chơi không có cần phải bỏ bài để vô cho nó mệt làm bài làm nháo làm nhiếc gì hết anh em mình chỉ cần chơi như bình thường thôi mà anh em mình biết trước được luôn đó biết trước bộ bài đã như thế nào rồi dỡ luôn cho anh em xem rồi bây giờ nè mình đã thấy được một cây 4 rồi nha anh em mình đã thấy được một cây 4 bên kia 5 rồi đúng không 9 nè tiếp theo là một cây 8 bên nè anh em đó 17 nè rồi tiếp theo nó sẽ là một cây 6 ví dụ như mà bên đó nó muốn bọt lên hay cái gì cũng được đó nó bọt lên thì trời nó, nó, nó lên đỉnh rồi đó bây giờ rồi bây giờ nè của mình đó là sẽ là cây 2 nha anh em đó hai hoặc năm nha anh em đó hai hoặc năm mình dỡ cho anh em xem nè đó 21 đẹp trai đúng không rồi mình sẽ làm một cái cây cuối cùng để kết thúc cái video ngày hôm nay với anh em đó con nè mình nè và để bộ bài xuống như bình thường đó để cho anh em thấy cho rõ dở luôn nè 17 thì người ta sẽ không bao giờ bọt nữa đúng không bên mình là hiện tại đang 18 đúng không anh em mình đã thấy được con xì rồi thấy được con xì rồi vẫn ăn cho mình nha nó ăn như bình thường ok ăn như bình thường đúng không 18 anh em mình bọt chuyện nó chuyện bình thường quá dễ dàng đúng không rồi đây mình sẽ nói lại nè anh em đi chơi á chỉ cần chuẩn bị cho mình một cục pin dự phòng đây mình để cho anh em xem cho rõ nè một cục pin dự phòng đó có thể thấy được bài soi được bài được chưa đó và một chiếc điện thoại để anh em khác ở nhà coi dùm mình và báo cho mình qua một cái tai nghe như thế này nè đó báo qua cho mình một cái tai nghe tai nghe siêu nhỏ nha anh em đây đó rồi anh em nào đang xem cái video này á có cái vấn đề gì cứ comment trực tiếp cho mình hoặc là liên hệ cho mình theo hai số điện thoại trên qua zalo facebook gì cũng được nha anh em đó. và đặt đồ mình nhận làm tất cả mọi loại đồ ví dụ như nè bầu cua tài xỉu sóc đĩa và bài lá và những cái loại đồ không có trên thị trường đó những cái món đồ độc lạ hiếm đó không tan tích nha anh em rồi à, ngoài ra nhà mình còn làm game cho anh em chơi làm game trên shop play đó làm game à, anh em nào đang uh, sử dụng những cái chiếc điện thoại như Samsung, Oppo đó, có Android đó anh em đó, muốn chơi game ở trên đó cứ điện trực tiếp qua cho mình mình sẽ lấy lục cho anh em hoặc là những cái bản hack để anh em mình tải về máy chơi trọn đời nha anh em rồi à, cái mùa dịch này nó đã qua rồi thì anh em mình à, sắp nói chung là cũng gặp nhau rồi đó gặp nhau rồi thì chuẩn bị cho mình một cái năm 2022 này thật là tốt ok cho anh em à, anh em á, xem cái video cái video này xong á thì nhớ liên hệ cho mình hai số điện thoại trên 0981 521 779 0966 521 779 đó ok mình xin chúc anh em à, toàn thành công nha anh em